Vàng bạc Kim Dung 30A đội cấn xin kính chào quý khách. Cảm ơn quý khách đã tin tưởng lựa chọn các sản phẩm vàng trang sức của Kim Dung là đối tác lâu năm của Bảo Tín Minh Châu. Chúng tôi chuyên cung cấp sản phẩm vàng rồng thăng long của Bảo Tín Minh Châu. Ngoài ra, Kim Dung chuyên cung cấp đa dạng các loại trang sức nhập ngoại Italy, Hàn Quốc, Hồng Kông, nhận thu mua trao đổi vàng bạc giá cả tốt nhất thị trường. Tự hào là doanh nghiệp được ra đời từ những năm 1980 với hơn 40 năm hoạt động trong lĩnh vực kim hoàn, Kim Dung luôn mang đến cho người dùng các dòng sản phẩm chất lượng vượt trội, tinh tế cùng với kiểu dáng mẫu mã đa dạng. Để được tư vấn về giá và chi tiết sản phẩm, xin liên hệ hotline 083 425 7234. Vàng bạc Kim Dung 30A đội cấn, lương tâm quý hơn vàng.